Hello, xin chào mừng quay trở lại. Trong video này Hường sẽ hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Zoom để học trực tuyến bằng điện thoại. Rất là nhanh thôi các bạn, các bạn chỉ cần là lên CH Play hoặc App Store. Đối với iPhone thì lên App Store, còn ứng dụng Android thì lên uh, ờ, CH Play để tải một cái phần mềm nó tên là Zoom. Zoom uh, Cloud Meeting này nè. Uh, phần mềm này thì chúng ta sau cài đặt, bấm cài đặt nó Khi người giảng viên cung cấp cho bạn một cái mã ID để tham gia và một cái mật khẩu thì các bạn tham gia bằng điện thoại như thế nào? Tức là thường ờ, chia sẻ hàng tuần trực tuyến á, họ dạy trực tuyến trên Zoom hoặc là những người giảng viên khác họ chia sẻ các bài học trực tuyến trên Zoom thì họ sẽ cấp cho bạn một cái ID và cái mật khẩu như này. Thì các bạn truy cập nó như nào thì sau khi mà tải cái phần mềm uh, Zoom ID về cái điện thoại rồi thì các bạn bấm vào nút tham gia cuộc họp. Rồi các bạn nhập cái ID của mình. Ví dụ ID đây là 97528336516. Rồi sửa sửa lại cái tên của mình cho đúng. Ví dụ như Hường tên sửa tên như thế này. Sửa tên rồi chúng ta bấm vào nút tham gia. Rồi nó hỏi mật khẩu thì chúng ta gõ là mật khẩu 888 như là người ta cung cấp. Các bạn nên nhớ là mỗi người giảng viên sẽ cung cấp một cái mã khác nhau, một cái ID khác nhau nha. Chứ không giống nhau đâu. Rồi, ok. Ở màn hình này chúng ta bấm vào đã hiểu rồi. Cho phép hết đi. Cho phép nó truy cập. Chúng ta có thể tham gia với video hoặc không có video. Uh, nếu mà tiếng Anh thì nó là ờ, video, video or ờ, ờ, without video thì các bạn hiểu tiếng Anh thì các bạn cứ bấm vào ở trên đó là tham gia với video ở dưới là không có uh, video nha các bạn có thể tham gia với video ở giao diện này chúng ta nhớ là chúng ta phải bấm ngay chỗ kết nối âm thanh ấy thì phải bấm wifi hoặc dữ liệu di động nếu các bạn không kết nối âm thanh không bấm vào cái nút wifi hoặc dữ liệu di động á thì các bạn sẽ không thể nghe được cái người giảng viên nói gì và các bạn nói bên kia cũng không nghe đâu các bạn phải bấm vào wifi hoặc dữ liệu di động bấm cho phép Đấy, trong trường hợp nếu mà nó không hiện lên á thì các bạn bấm vào cái chỗ cái chỗ cái nút này nè, chỗ cái nút uh, nút âm tắt tiếng các bạn bấm thì nó sẽ hiện lên. Rồi bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể học được bằng Zoom rồi. Với giao diện này thì các bạn âm thanh các bạn đang bị tắt các bạn nói gì bên kia cũng không nghe. Trong trường hợp các bạn muốn nói gì các bạn có thể bấm mở tiếng lên. Bấm vào đây. Tắt tiếng đi thì bên kia nói bên kia sẽ không nghe. Rồi các bạn muốn tắt video của mình các bạn bấm dừng video. Còn trong trường hợp các bạn muốn mọi người thấy mình ở trong cái bài giảng đó Ờ, tương tác với giáo viên trực tiếp thì các bạn bấm vào bắt đầu video như thế thì bên kia họ sẽ thấy mình ở trong cái zoom hiện tại là không có ai bởi vì là cái khóa học ở bên kia ấy tức là hiện tại là bên kia hiện tại là bên kia không có ai dạy nên là tới giờ dạy thì các bạn mới thấy có người ở trong zoom này cái người giảng viên sẽ chia sẻ ví dụ hường chia sẻ thứ năm hàng tuần vào lúc 8 giờ thì thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ các bạn truy cập vào zoom mà hường gửi thì các bạn sẽ thấy là hường chia sẻ về affiliate marketing kiếm tiền online và các kỹ năng về internet marketing ở trong cái zoom đấy với giao diện điện thoại thì các bạn có thể là chat bấm vào cái chữ khác này nè các bạn có thể là uh, tham gia vào chữ trò chuyện hoặc là tiếng anh đó là chat thì các bạn có thể nhắm hello để mọi người nhìn thấy bạn đang tham gia vào zoom Đấy. ở trong trường hợp mà nếu như các bạn muốn có ý kiến gì muốn uh, chia sẻ gì đó thì các bạn có thể bấm vào nút ờ, ba uh, chấm này bấm vào nút giơ tay khi các bạn giơ tay như thế này á, thì cái người giảng viên họ sẽ thấy là bạn đang muốn có ý kiến hoặc muốn chia sẻ gì thì các bạn uh, sẽ đợi nếu được yêu cầu thì các bạn cứ mở mic có cái mic này bỏ tắt tiếng để các bạn chia sẻ rồi chia sẻ xong thì tắt tiếng lên rồi uh, các bạn hạ tay xuống chia sẻ xong các bạn hạ tay xuống nha rồi ok thì ở đây có một số cái phụ phụ cho vui như tim cười rồi vỗ tay này nọ thì các bạn có thể khám phá thêm tuy nhiên là không cần thiết nếu như các bạn không quan tâm à, nếu mà muốn sinh động hơn thì các bạn có thể bấm vào tim vỗ tay đồ các kiểu cho vui rồi ok như vậy thì ở giao diện điện thoại các bạn cũng có thể bấm vào nút xem màn hình ở đây nha Tuy nhiên là thường thì khuyến khích các bạn học bằng máy tính để cho việc xem màn hình này nọ dễ dàng cách thao tác trên nó dễ dàng điện thoại thì nó quá bé nên là chúng ta học uh, trực tuyến ờ, nhìn uh, nhỏ như này nó cũng ảnh hưởng đến kết quả của chúng ta nên là nhìn nên học bằng máy tính để cho tăng cái cái hiệu quả trong quá trình học trực tuyến của mình. Rồi ok, như vậy thì các bạn đã có thể tham gia học trực tuyến với điện thoại rồi. Các bạn cứ để cái điện thoại nó chạy như thế và chúng ta bắt đầu học trực tuyến trên Zoom. Ok, nếu như các bạn đã tải được Zoom trên điện thoại, hãy bình luận xuống bên dưới đã tải được cho Hường biết, like video này và đăng ký kênh nha. Nếu như các bạn đang quan tâm tới kiếm tiền online thì hãy nhớ tham gia đầy đủ thường xuyên các buổi học chia sẻ hàng tuần, thứ năm hàng tuần của Hường ở trên Zoom. Tham gia vào nhóm Zalo ở bên dưới, uh, ờ, nhận thông báo thường xuyên về các kỹ năng internet marketing giúp cho chúng ta tăng thêm kỹ năng cũng như tăng thêm thu nhập trên internet ok bye bye hẹn gặp lại cảm ơn các bạn